rồi buôn lậu thì buôn lậu thì bây giờ trên địa bàn mình là bao nhiêu đối tượng cầm đầu bao nhiêu đối tượng đầu nậu kho bãi ở đâu có ai bảo kê không có ai hùng không thì lôi á, công an ai hùng ai bảo kê thì báo cáo giám đốc thì giám đốc có xử lý không nếu giám đốc không xử lý thì các đồng chí cứ để cho tồn tại